Sau chuyện đó Anh muốn gặp lại Tú Ai đây? Để nói với Tú lời xin lỗi chân thành nhất Anh thông cảm, em cũng bận nhiều việc lắm Em cũng không tiện xen vào Nhưng mà anh em cũng khó bỏ nhau anh ạ à. bé Mã Lai, chuyên về phục trang, IT, mỗi phi vụ 20% Chú Nam, người vận chuyển, cân mọi phương tiện, mọi địa hình 20% Vậy là còn 60% Mình anh lấy hết hả? Hắn thâu hết Đúng Bởi vì tôi làm đi Chị sẽ ủng hộ tôi Bớt tưởng tượng Bởi vì tao làm trưởng nhóm Lên kế hoạch Và đảm bảo phi vụ có thành công Có bao giờ thất bại không anh? 28 năm nay chưa bao giờ thất bại Và chơi cực ran ban Bon appetit Merci beaucoup Tôi Việt Kiều Mỹ à. Người chiến thắng là mệt quá Cái gì vậy anh có con rồi hả Cô tỉnh táo lại đi Tôi vô sinh mà sao có con được Lại còn vô sinh nữa Tôi vô sinh nhưng mà anh còn khỏe Mình lấy 5 tỷ này Mình giả làm một cái event thật hoành tráng Để lừa bà ta 50 tỷ Mọi người có theo không ạ? Một là hai ở đây khám phá hết vẻ đẹp thiên nhiên nguyên thủy hoang sơ Tạo ra một event độc nhất vô nghĩa Việt Nam còn hai Chúng tôi sẽ đưa các anh về Hà Nội ngay lập tức Thôi chết Nhưng mà em nghĩ hai anh có kế hoạch rồi đúng không? Không